chỗ máy ấm này á thì chỉ ờ, là nãy phước đã đọc rồi thì nó đường đi nó cũng dễ lắm nó cách cầu cầu xéo cui khoảng 50 mét các cô chú anh chị đi hướng lộ vòng ờ, cung á gần ba xe cầu xéo cui nha rồi thì ờ, trong hồi tuần rồi bữa mà mình bắt đầu khởi công làm lợi ngay ngày mùng 9 á thì hôm nay cũng là tới 19 rồi cũng 10 ngày rồi thì Phước sẽ cập nhật tiếp cái tiến độ cho cô chú anh chị xem nhé thì cửa hôm nay cũng đã vào rồi nè cửa sổ cũng đã xong rồi xong được cái phần cửa sổ luôn rồi rồi giờ mình đi dài dài cho nó lên gạch ốp tường à, cũng đã xong và cái à, lót sàn cũng cũng đã à, xong luôn rồi thì giờ mình chỉ cần tiến hành là như công với lại mấy cái giặt tư đặt giặt nữa với còn còn mấy cái phần là máy ấm với lại ở đằng trước với hành lang bên hông nữa trước sân á đây có cho cô chú anh chị xem cái ốp gạch đây thì các anh thợ đang tiến hành gạch thì mình ốp lên một mét tám nha đang tô rồi chút nữa ờ, mình ờ, sẽ đây đi vô máy vô đây luôn nè mình tô như thế này nè cô chú anh chị rồi đi vô đi đi vô đi đi vô từ từ vô mình ốp trước rồi mình mới tô sau để cho nó liền hoặc liền luôn á ờ, dán âm ờ dán gắn gạch âm à nó liền về nhìn là rất là đẹp nha lên một mét tám luôn đó đây thì mình đang tô tiếp với lại à, cũng đã à, vô đá 46 rồi xe thì à, tuần này nó chở được có như là 10 xe chút xíu nữa cũng sẽ cập nhật chi tiết hơn trong quá trình ung chi với lại công thợ như hàng tuần có tiền ghé vào một lần này sẽ tô hết xong luôn dần qua cái một kế bên nha còn bên đây là lối đi lối đi này sẽ là một mét tám nữa mình cũng ốp gạch lên tới trên này luôn nè ốp gạch tới đây luôn đó cho nó cao nó sáng đây qua bên đây thì rộng lên hai luôn nè cô chú anh chị nhiều, nhiều một cái lớp học luôn cái lớp học lên hai luôn nhà tắm cũng xây rồi đi từ từ vô đi đó đổ mình tô bên kia xong bắt đầu mình kéo ra bên đây mình tô bên đây chỗ này á là cửa sổ nè cửa sổ đủ mình sẽ để các bạn ở đây cho mấy cái bà cụ ăn rồi xong có thể là để tô đủ đây thì chiều có người ờ, ta sẽ ờ, à, cái người giữ máy ấm á sẽ ghé lại lấy tô ra sau rửa đó rộng lên thang nha chỗ này Phước sẽ để một cái bồn với cái kiến để cho rửa tay của mặt đồ còn đây là cái ờ, nhà vệ sinh nhà vệ sinh cũng rộng lắm đó có thể đi xe lăn vô luôn nửa phút sẽ ốp full tường luôn full tường cái nhà vệ sinh này lên tới hai mét tư lần để cho nó ờ, sạch sẽ với lại khi vừa bước vào á mình có thể uh, có một cái cây dài tới đây nè nhà vệ sinh thì bước cái bồn cầu là hướng này nè đó mình ngồi vậy để cho lấy không gian này nó rộng và kế bên đây sẽ có mấy cây để ờ, bà mấy bà mấy ông phụ đi đỡ trơn ờ đỡ trơn chứ là đi lạc trời gì ra nè đó dịnh bên đây đi ra với lại à, sắp tới thì Phước cũng cảm ơn ờ, cô như cô Tho Nguyễn hay gì á ở bên Mỹ cổ gửi tặng à, ba cái máy đo huyết áp ba cái máy trợ ờ, tim kèm theo 10 à, cây gậy để cho mấy ông cụ bà cụ ở đây có thể như chẳng hạn như gặp ờ, có gì đó mình mình cấp cứu ừ. sơ cứu đi sơ cứu tạm thời đó cái cộng thêm nang ha đang vô đá 46 nè để làm cái nền đó xong mình lắp re mình làm cái nền gặp thì phước cũng đã ờ, liên hệ rồi nhưng mà bữa trước thì phước dự định là chỉ là có một trăm hai một mét vuông thôi ủa là hai một mét vuông đúng rồi nhưng mà cái ờ, chỗ bán gạch nó giờ cái gạch là phước ốp tới gạch ờ, gạch sáu tấc lên gạch bự mà nó vừa nhám nữa cô chú anh chị nên người ta lấy tới trăm ba lên gạch đẹp phước đang gạ giá để coi có thể bớt xuống được không mà nhắm chắc là chị đó chị nó chỉ chỉ nó cái lô hàng là chỉ bớt tối đa luôn rồi để coi còn sao nếu trả được trăm 125 thì ok ở trong ở trong đây với lại cái trước luôn là 400 mét vuông thì à, dự trù là 50 triệu 49 à, triệu mấy đó tại dao động từ 120 ngàn đến 125 ngàn còn đây là phần ở đằng sau ở đằng sau này mình sẽ có uh, cũng ốp lên tám luôn đây là cái phần nữa sẽ là cái này nè nữa lên cao là một phút nữa mình sẽ ở hai cái cửa sổ ở này là để thấy gió ờ, thổi còn ờ, bên mé bên này mé đây là cái ờ, cái bếp cái bếp mình sẽ để cái labo không phải cái labo mà cái bồn, cái bồn rửa tay rửa bồn bồn đôi nha cũng mà hôm trước có cái chị kia chỉ tặng một cái bồn mà là bồn chiếc nên phước chắc có lẽ không sử dụng và phước sẽ mua lại cái bồn đôi để cho nó rộng với lại nó dễ vàng à, trong quá trình mà mình à, rửa gái đồ này nọ này thì cửa sổ để lấy gió vô để khi mà mình nấu nướng còn bên đây là cái à, cái nhà vệ sinh dành cho khách mà đi lại có thể đi với lại người giữ ở đây có nhà vệ sinh riêng chỗ này thì nữa mình sẽ làm các ống đi đường nước luôn đi đường nước sẵn để nữa mình đặt cái cái labo với lại lắp tấm kiến đây để rửa tay đồ này nọ bên đây thì sẽ sử dụng cửa lùa cửa lùa để mình lùa mình để cái kho cái kho chẳng hạn như để mấy cái ờ, đồ lặt giặt đồ này nọ cái kho này kho thì mình chỉ là này cái kho thôi có cửa lùa ở đây à, hiện tại bữa hổm là phước đặt tới ờ, đặt có 8 cái cửa sổ mà làm hại dư hai cái cửa sổ nên Phước sẽ mở đây một cái cửa sổ nữa nè để cho cái người xem ở đây họ có thể nhìn mà mở cao nha trên 8 đi lên để họ có thể nhìn vô trong phòng ở trong yeah. Dạ chém lửa té rồi té học gạch luôn rồi té ngay cục gạch gọi là học gạch rồi méo ở đây thì mình làm cái đường đi đó đường đi nó sáu tới đây nè đó thấy rộng ra đây nè liệp đó ra đây quay ở sau này mình sẽ làm một cái cửa hậu nữa cửa hậu để cửa thoát hiểm thôi nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ đóng trừ trường hợp bất chắc thôi đó, ở đây là có đường đi nè đó đường đi rộng thấy không đó bi rộng nè cái tám mình sẽ để mấy băng đá dài ngang cửa sổ này sử dụng cửa lùa nên à, mở cửa ra cô chú anh chị nó sẽ không có đóng nó không có à, như mở không có trúng mấy cụ à, cụ lỡ của người đi ngang mình sử dụng cửa lùa hết cho nó tiện còn cái đây thì nó lặn mấy kia ra đây tí xíu để ngay đây có hàng rào đi lên cho nước nó bập cái máy xuống đây nè chạy ra đây nó không có bị ướt cái sân thì sân đường đi bên hông đó này là đường đi bên hông nha đường đi bên hông là 1m6 còn bên ngoài là 1m8 bên ở trong mới là 1m8 Ủa, hay ngược hả? Bên hông Bên hông mà chỉ có 1m6 thôi Thì 1m6, ở trong 1m8 ừ. Em cứ lộn hay cái đâu rồi à? à, Về sau thì mình có còn dư kinh phí mình sẽ làm bờ kè ra 2 mét rưỡi 3 mét nhưng mà cái phần đó thì sao đi. Giờ kinh phí ở trong là mình còn đang eo hẹp nữa. Rồi giờ mình ra trước nha. đó trước chỗ này gào nó sẽ kéo tới đây kéo dài dài dài dài tới đây nè đó ở đây nè mé bên đây coi chừng dấp clip có từ từ bước qua ờ à. ở đây là sẽ là một cái kiến cái kiến để nhìn thẳng ra sao luôn ống gào thì ở đây ống gào chính bán hiệu thì nữa chắc nữa sẽ để mé chỗ này ở trên này này là sử dụng cửa bốn cánh nha đây cửa thì mở mua rất là nhiều rồi đó ở trong đó đó thấy không cô chú anh chị thấy không cửa đó đã chuẩn bị lắp rồi bên đây thì là mình à, cũng sẽ ốp gạch lên xong rồi làm cái kiến còn bên đó thì là cái bản tri ân đó, cái vách tường bên đó là làm bản tri ân sau đó nữa làm cái mái nhẹ ra đây để cái băng đá với lại à, cái bàn để cho nó mát còn mé bên đây nè chỗ cái sân bên đây thì là cái tượng tượng quan âm tượng quan âm thì hiện tại cũng có cô chú anh chị hỗ trợ rồi nhưng mà phước à, chút nữa khi mà phước cập nhật cái chi tiết danh sách mạnh quân thì phước sẽ nói sau về cái phần tượng và cái phần bàn thờ này trong đây thì bước vô là sẽ có cái bàn thờ nha bàn thờ ngay giữa này luôn nè bàn thờ đây mình à, sẽ thờ là tam thánh đó mé bên đây là tại vì à, hiện tại là cái à, anh chị giữ kho đang ở đây nên nữa nãy như Phước nói đó còn dư mấy cửa sổ đó Phước sẽ mở thêm bên đây cái cửa sổ nữa nè cho nó thoáng lấy ánh sáng vô đỡ thốn tiền điện nè cửa là cô chú anh chị đó thấy chưa hay là cửa hàng cửa sổ rồi bây giờ thì uh, Phước uh, kiếm cái chỗ nha để cập nhật tiếp cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ từ ngày uh, mùng 9 cho đến ngày uh, 19 trong vòng 10 ngày nay còn danh sách trước thì cô chú anh chị có thể xem lại những clip trước mình có thể uh, biết rõ hơn rồi mình uh, ngồi qua đây đi Liêm qua đây đi ờ ngồi đi thấy không thấy cảnh không ok không à, cho mày cái cục đá nè không nữa thì ngồi gì cũng được để anh đọc cái danh sách nha rồi đọc đi xin uh, mấy phút rồi bây giờ thì Phước sẽ à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ từ ngày uh, uh, 9 tây tháng 2 cho đến ngày 19 tây tháng 2 tức là 10 ngày nay thì cái danh sách hôm nay là nó sẽ là bao gồm các cô chú mạnh thường quân sau thì cái danh sách từ ngày một à, từ à, số thứ tự 1 đến số thứ tự 278 thì cô chú anh chị có thể xem lại ở các uh, clip ở phần trước nha Phước đã cập nhật rồi thì dần nữa mình à, sẽ sau khi xong hết thì Phước sẽ cập nhật lại các bạn chơi sau và cập nhật luôn nguyên cái danh sách dài sau ở trên uh, trong trong máy ấm thì tuần này là phần 14 tuần 910 của máy ấm diễn lão Bây giờ Phước sẽ đọc danh sách nha Số thứ tự tiếp theo là 279 Cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu Đây là cô chú đã hỗ trợ lấy lần năm rồi Nữa Phước sẽ gộp lại luôn Cho nó dễ Cô chú cô chú hỗ trợ thêm là 20 triệu Anh chị Christina Lê ở bên Mỹ Hỗ trợ là 500 USD Em à, John Lin ở Đài Loan ở, ở Đài Loan hỗ trợ là 19 triệu Thì à, em gái này hỗ trợ là để à, xây tượng nhưng mà phước cũng nói là lễ thỉnh tượng á nhưng mà phước cũng nói như thế này à, thì tượng hay là về à, cái à, máy ấm dưỡng lão xây dựng từ một cục gạch gì thì phước cũng cập nhật ở trong à, chung vô cái à, cái bản chi ân thôi nên phước sẽ cộng vô chung nha để chừng nữa rồi thu chi gì mình cho nó tiện dễ phân biệt số thứ tự tiếp theo là 282 anh à, Trần Minh Chiết ở Mỹ hỗ trợ là 2 triệu năm gia đình chú Long ở tiểu bang Ustad USA USA là Mỹ á, hỗ trợ là 700 USD nói chung là chữ un u ở ờ, Utah Utah à, Utah hả à. tôi đọc là Utah à, Utah USA 700 USD bạn Bông Mai hỗ trợ là 200.000 đồng bạn Dương Thị Kim Hương hỗ trợ là 1 triệu bạn L N chắc là viết tắt đó, hỗ trợ là 200.000 đồng bạn Lê Thị Thu hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 70241 hỗ trợ 150.000 đồng nhóm của cô là Hồng Tâm ở Bắc Ninh hỗ trợ 2 triệu thì à, trong 10 ngày này mình à, nhận được tổng cộng là 72 triệu 250 ngàn đồng rồi thì à, hồi từng rồi hồi từng rồi nhé hồi từng rồi là trước Tết à, vào bữa 28 29 Tết á là mình còn à, quỹ như như sau là còn 90 8 triệu 789 ngàn đồng thì nó đã bao gồm là cửa mình cũng đã xong rồi à, bây giờ là gạch ốp tường mình cũng đã xong gạch sàn mình cũng đã xong 98 triệu 789 ngàn đồng cộng với là 72 triệu 250 ngàn đồng là của 10 ngày nay thì tổng cái số tiền là 171 triệu 039 ngàn đồng là tổng quỹ rồi bây giờ thì mình sẽ trừ ra các phần chi như thế này là từ ngày 12 à, cho đến ngày 19 tại vì làm có uh, ờ, 7 ờ, ngày đúng không? Ở quên từ ngày 9 chứ, từ ngày 9 ừ. Ờ. cho đến ngày 12 thì mình làm có 4 ngày nên uh, mình sẽ chốt là cái tuần 9 trước. Là trong khi đó là gạch ốp tường như Phước đã nói là 23 triệu 526 ngàn đồng. Ống nước với lại à, đi đường nước ở dưới để làm nhà vệ sinh đó, là 5 triệu 050 ngàn đồng đá nè vật tư nè là 6 triệu 120 à, ngàn đồng với tiền công là 11 triệu rưỡi là trong đó bao gồm tiền nước đá cà phê luôn là hồi tuần uh, tuần 9 4 ngày mình sử dụng là 46 triệu 645 ngàn đồng và từ ngày 12 cho đến ngày 19 tuần 10 vật tư thì mình sử dụng là 20 triệu là trong khi đó cũng bao gồm là đá luôn đá đổ nền tại vì mình phải mua đá đổ nền mình ốp mình lót nền thì mình phải mua đá đổ nền chứ mình không như đá 46 nãy cô chú anh chị thấy đó thì mình đổ tới đâu thì mình sẽ tính tiền tới đó một khối nó là như là 400 ngàn lót sàn là gạch lót sàn á là như nãy Phước đã nói là sẽ là lót luôn cái phần à, sân rồi à, hàng ba bên kia luôn là mình tính chung quy luôn là 400 mét vuông thì nó dao động là từ 120 ngàn cho đến 125 ngàn thì là 50 triệu Phước đang gạ giá cái này gạ giá cái này coi có bớt được 5 ngàn nữa không nếu mà không bớt 5 ngàn nữa thì là có thể là hơn 50 triệu tiền công là 16 triệu 500 ngàn đồng thì đã bao gồm tiền nước đá cà phê luôn trong đó 4 thợ 4 phụ rồi thì tổng hết cái số tiền mình trừ luôn trong hai tuần thì còn là 37 triệu 894 ngàn đồng là tổng quỹ hiện tại Phước còn giữ là 37 triệu 894 ngàn đồng nhé 37 triệu 9 của 894 ngàn đồng 37894 dạ đúng rồi rồi thì giờ mình đã xong hết các phần là ốp tường à, gạch nền cửa sổ cửa cái cửa chính à, bây giờ mình chỉ còn có cái phần lao phòng <laughs> bây giờ lao phòng thì nó xong hết mình mới tính tiếp với lại nữa ba cái đồ lặt vặt lặt vặt đã lần trước thì nữa làm tới đâu thì à, mình à, sẽ Phước sẽ tiếp tục cập nhật tiếp thì dự trù là khoảng chắc cỡ khoảng một tháng rưỡi nữa 6 tuần nữa thì sẽ xong thì à, Phước cũng rất mong các cô chú anh chị quỹ mạnh thường quân mình tiếp tục đồng hành để cho máy ấm dưỡng lão nó sẽ hoàn thành một cách chân chu và tốt đẹp nhất tại vì nó còn tiền bản hiệu rồi bàn nói chung là còn mấy lặt giặt nhiều lắm và cái số tiền 37 triệu 894 ngàn đồng này thì nói chung là không biết bươn <laughs> chải được tới đâu thì tới đâu hay tới đó đi nha rồi nếu mà cô chú anh chị nào muốn phát tâm tiếp thì mình vẫn phát tâm còn tượng cũng vậy à, cái um, cái tượng mà cái ở trong cái trong nè cái trong mà tam thánh ở trong á thì cũng có một cái chị kia chị nói chị hỗ trợ để coi như thế nào à, tại vì phước chưa nhận được tiền nên phước chưa có cập nhật ờ, nếu mà chừng nào phước nhận được tiền phước sẽ cập nhật tiếp rồi thôi vậy phước xin uh, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại ở clip sau vào uh, clip này là clip thứ mấy ta phần 14 rồi và phần 15 tuần 11 à, bye bye và hẹn gặp lại trời nãy giờ cái đường rẻ đây rồi bye bye